trận đấu giữa hai đội Tấn Khánh Trung và Mỹ Nga bóng đi về đội Mỹ Nga tấn Khánh Trung giữ bóng đội Mỹ Nga giữ bóng sút vào tỷ số là một không nghiêng Mỹ Nga ra bóng tấn Khánh Trung ra bóng bước lên đi hoa bước lên bước lên Nhung đang đẩy cao đội hình lên để gỡ một bàn thua bóng nó về đội Nghĩa Nga Wow hai không rồi các bạn Mỹ Nga dẫn trước Tấn Trung hai không Rồi Wow Wow Đội Tấn Trung đã gỡ lại Tỷ số là một hai miếng nga à, đã vô tỷ số là ba một thì bóng về chân miếng đội miếng nga à, đội miếng nga đang dẫn bóng bắn chìm đội miếng nga bắn chìm tiếp tục bóng về đội tân thanh trung đội thắng trung đang cầm bóng rồi đã để mất bóng đào sọt sang ngang rất tiếc cho đội Mỹ Hương Nga Mỹ Hương Nga tiếp tục cầm bóng rất tiếc cho Mỹ Hương Nga đá sọt sang ngang đây là đội số 5 một cầu thủ đã rất hay của đội Tân Anh Trung <laughs> thủ môn rất tệ hạ mặt góc cho mấy Nga tỷ số hiện bây giờ là 3-1 nghiêng như rồi Mỹ Nga rồi Mỹ Nga cầm bóng Wow 4-1 nghiêng cho Mỹ đội Mỹ Nga đội Mỹ Nga đang cầm bóng rất tiếc không vào hôm nay huấn luyện viên của đội Tân Thanh Trung wow không vào rất tiếc cho đội tân thanh Trung ngày hôm nay huấn luyện viên của đội Tân thanh Trung đưa đội hình dự bị bởi đây là một uh, trận đá giao hữu không nhất thiết phải ăn đối thủ cho nên tung vào đội hình B thôi bắn chim các bạn ơi tiếp tục uh,

không vào rất tiếc cho đội Mỹ Hưng cầu thủ số 4 của Tân Trung Hạnh Dịch Sim đây là một cầu thủ có tiềm đây thì có rất nhiều là tiềm năng cầu thủ được nhiều người hâm dọ giải mộ cầu thủ số 4 đội Tân Thanh Trung Hạnh Dịch Siêu số 11 đã cầm bóng số 1 Tăng Khánh Trung cầm bóng tiếp tục là số 11 cầm bóng hạnh về sim rồi ra tiên số 10 số 10 số 10 Tăng Khánh Trung cầm bóng rồi hết bóng bóng nó thuộc về đội Mỹ Nga không vào rất tiếc cho đội Mỹ Nga bóng đá giọt sang ngày đây là số 5 của đội Tân Anh Trung Quang Huy bóng tiếp tục về rồi chân của Mỹ Nga hiện nay tỷ số là 4-2 thuộc về đội Mỹ Nga qua trận đấu này huấn luyện viên của Tân Anh Trung sẽ có sự điều chỉnh đội hình lại tiếp tục thi đấu ở à, trận những trận đấu khác đây cầu thủ Tuấn không vào rất tiếc cho đội tân khánh trung cơ hội rút ngắn tỷ số đã bỏ qua <laughs> vào tỷ số là ba bốn nghiêng về đội tân cánh trung tiếp tục đến nha cầm bóng rồi tân cánh trung là cầm bóng số 11 rồi mất bóng mặt bóng một trận đấu đầy kịch tính giữa đội Tân Khánh Trung và Mỹ Nga tỷ số hiện nay là 3-4 nghiêng về đội Mỹ Nga hết bóng đội Tân Khánh Trung phạt bóng lên số 4 Hạnh Di Sim Dạ rất khéo chắc môn nhiên như, như còn còn được <laughs> Rất tiếc không vào Tiếp tục tăng đội Mỹ Nga tấn công Hay quá bị tao ơi Nhớ Nga Nhớ. Bóng thuộc về Mỹ Nga Sát vô Mỹ Nga Đừng có vô bóng liền Thưa thưa ra mới nghe cầm bóng không vào rất tiếc cho Mỹ Nga tỷ số hiện giờ là bốn ba nghiêng cho đội Mỹ hơn Nga chạy luôn không vào rất tiếc cho đội Mỹ An A tỷ số hiện nay vẫn là 43 3 nghiêng đội Mỹ An A Wow tỷ số được nâng lên là 53 3 nghiêng cho Mỹ An A